Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá Không biết ngày hôm qua anh em chúng ta đầu tư như nào nhỉ à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em hai trận đấu rồi đúng không Hai trận đấu của ngày hôm qua Trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana Cũng như trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay Đó thì à, anh em nào mà theo dõi trên kênh Thì anh em chúng ta bú được cái kèo Bồ Đào Nha Tuy nhiên thì anh em chúng ta lại mất cái kèo Hàn Quốc Anh em nào mà theo dõi trên kênh thì anh em chúng ta hòa kèo và ngày hôm qua mình còn lên cho anh em hai trận đấu của ngày hôm nay cũng như là dạng sáng ngày mai Trận đấu giữa Ecuador và Ghana, à, Senegal Trận đấu rất là hấp dẫn ở cái bảng à, có sự hiện diện của Hà Lan Và tiếp đến đó là trận đấu giữa Anh và xứ Wales Cũng là một trận đấu sinh tử của xứ Wales anh em nhé Một trận đấu rất là hấp dẫn để anh em chúng ta theo dõi Ngày hôm qua uh, xem nào ngày hôm qua tất nhiên là anh em mình cũng có đầu tư cũng như là giải trí tất cả những trận đấu mà à, diễn ra vào ngày hôm qua đầu tiên là trận đấu giữa à, Cameroon và Serbia trận đấu này thì mình có cho anh em đi đó là Serbia chấp 0.75 và tài 3 khi mà trận đấu uh, uh, Cameroon dẫn trước Serbia 1-0 anh em nhá dẫn trước Serbia 1-0 thì mình mới bắt đầu vào kèo thì anh em chúng ta bú full cả hai mã kèo tài cũng như là sắc bi chấp 0.75 và tiếp đến đó là trận đấu uh, Hàn Quốc và Ghana à, mình có cho đi anh em đi Hàn Quốc cũng như là tài hiệp 1 thì anh em chúng ta hòa hai cái kèo này khi mà Hàn Quốc uh, thua cả trận với tỷ số là 23 và chúng ta bú được cái tài ở hiệp 1 anh em nhá bú được cái tài ở hiệp 1 Tiếp đến đó là tài góc hiệp 18 anh em chúng ta cũng bú full đúng không? Bú full góc hiệp 8. Góc 8 này. Thế thôi, trận đấu ở Hàn Quốc cũng như là Cameroon cũng chỉ từng đó thôi. Anh em chúng ta không uh, quá nhiều cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào trận đấu này cũng như là đầu tư quá nhiều mã chỉ cần có lãi là anh em chúng ta dừng rồi tiếp đến đó là trận đấu vào uh, lúc 23 giờ trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ mình cho anh em đó là đi uh, Brazil chấp 0.75 Đấy, Brazil chấp 0.75 Thì anh em chúng ta cũng bú được cái má kèo Brazil chấp 0.75 cũng như là tiếp đến đó là mình cho anh em nhồi góc 10.5 thì anh em chúng ta cũng bú được cái góc 10.5 chúng ta chỉ mất mỗi cái mã đó là tài hiệp 1 thật sự mà nói cái tài hiệp 1 này thì uh, uh, vì uh, có dung khá là sớm thật sự mà nói um, trận đấu diễn ra chỉ mới có mười mấy phút thôi mà uh, đã xuống kèo 0.5 rồi thì anh em chúng ta cũng đi nhẹ nhàng để xem thôi nó cũng không mất mát quá lớn và tiếp đến đó là trận đấu cuối cùng trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay mình uh, cho anh em đặt niềm tin trực tiếp vào Bồ Đào Nha luôn không phải nói nhiều uh, ờ, 0.5 cũng như là cái tài 2 thì anh em chúng ta hòa tài 2 chúng ta bú được kèo bồ đầu nha uh, chấp 0.5 anh em ngày hôm qua tất cả mỗi trận đấu trận đấu nào anh em chúng ta cũng đã lãi rồi thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là những anh em ở trên kênh nhá những anh em ở trên kênh thì hơi đen khi mà anh em chúng ta chỉ hòa kèo thôi không sao cả miễn sao là anh em chúng ta vẫn còn à, chơi được World Cup là được rồi còn hơn những người mà à, chơi ôn in chơi tất tay thì ờ, mình nghĩ rằng bây giờ chắc là cũng không còn gì để chơi nữa đâu đó miễn sao là anh em chúng ta vừa hòa cùng với không khí bóng đá thế giới và cũng vừa có ờ, một chút để anh em chúng ta giải trí anh em nhé tiếp đến mình sẽ làm về trận đấu vào ngày mai đi Những ngày hôm nay thì mình có làm hai trận rồi đúng không tiếp đến chúng ta sẽ làm ờ, về trận đấu giữa Tunisia và Pháp cũng như là Úc và Đan Mạch này trận đấu giữa Tunisia và Pháp thì chắc là cũng không cần phải à, đề cập quá nhiều mà trận đấu mà mình muốn đề cập đến đây đó là trận đấu giữa Úc và Đan Mạch một trận đấu này mới là trận đấu hấp dẫn khi mà cả Úc và Đan Mạch đang là cả hai đội bóng có uh, phần gọi là có cơ hội lớn nhất để vào vòng trong Úc đội bóng đến từ châu Á hiện tại đã có 3 điểm đã có 3 điểm rồi trước đó họ thắng Tunisia với tỷ số 1-0 và họ đã có 3 điểm còn Đan Mạch Đan Mạch thì hiện tại họ họ bằng điểm với Tunisia khi mà một trận hòa và một trận thua và đều có một điểm cả và tuy nhiên nếu như Đan Mạch muốn có cơ hội đi tiếp vào vòng sau thì chắc chắn rằng trận đấu này Đan Mạch bắt buộc phải thắng và Tunisia cũng vậy Tunisia muốn có được uh, lợi thế vào vòng trong thì Tunisia cũng phải thắng Pháp nhưng tuy nhiên đây cũng chỉ là lý thuyết thôi còn cái việc mà Tunisia có thắng Pháp hay không thì thật sự là không ai có thể tưởng tượng được đúng không em không ai nhìn được đâu không ai biết được là Tunisia có thể thắng Pháp luôn đấy không ai nghĩ luôn đó tuy nhiên thì với cái kèo chấp 1 thì mình cũng đang khá phân phân vân thôi bỏ qua đây chúng ta sẽ làm trận Úc với Đan Mạch cho nó dễ Ờ, đại diện đến từ ờ, châu Á họ đã có một trận đấu rất tuyệt vời thật sự mà nói là rất tuyệt vời rất tuyệt vời với PSG khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 tuy nhiên đây lại là một đối thủ khác ở khu vực châu Âu Đan Mạch đó Đan Mạch anh em không phải là một tay mơ tất nhiên mình sẽ đặt niềm tin vào uh, ờ, đối đội bóng đến từ châu Âu, Đan Mạch hơn so với là Úc. Xét uh, khía cạnh về thể lực rồi là trình độ thì chắc chắn rằng là Úc không thể so sánh được với Đan Mạch được có lợi thế hoàn toàn và chưa kể rằng Đan Mạch họ cần một chiến thắng trong trận đấu này vậy nên là mình ờ, nghĩ rằng là cái kèo chấp sẽ là cái kèo sáng nhất trong cái lượt cuối cùng của buổi tối ngày mai lượt cuối cùng của vòng chung kết World Cup đó mình sẽ lên một mã kèo thôi hiện tại tài 2.5 cũng không phải là một cái tài dễ để anh em chúng ta đầu tư đúng không mình toàn chờ khi nào tài xuống 2 ít nhất là phải tài phải xuống 2 thì mình mới bắt đầu vào kèo để nó hợp lý hơn đó còn vâng, tất nhiên rồi cái việc mà anh em đi kèo nào hay là anh em có đồng máu với mình hay không thì anh em theo kèo nhá còn anh em ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại đó tiêu chí của mình uh, nói chung là đây là suy nghĩ cá nhân của mình thôi mình ăn kèo hay không không quan trọng quan trọng là các bạn có lợi cho các bạn hay không đúng không đó mình ăn nhiều hay là mình ăn ít hay là mình có thua lỗ hay là mình có ngày nào mình không ăn đi thì cũng chả liên quan gì đến các bạn cơ mà đúng không nó chả ảnh hưởng gì mà nó cũng không có lợi cho các bạn cả quan trọng là các bạn có lợi hay không thôi đấy còn anh em nào mà thật sự muốn uh, chơi theo kiểu giải trí của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như là telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng bình luận kèo cũng như là